thần lực của Đức Như Lai, nên phân thân đó được hiệp chung cùng với các chúng sinh đã được giải thoát ra khỏi nghiệp đạo. Ở mười phương chúng đều đông đến nghìn muôn ức no do tha, đồng cầm hương cầm hoa đến cúng dường Phật. Những đại chúng cùng đến với phân thân đó phải nhờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ ở ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không còn thối chuyển. Những đại chúng đó từ số kiếp lâu xa đến nay, tôi lăn mãi trong vòng sinh tử, ở trong sáu đường, chịu nhiều những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên tất cả chúng nó đều đạt được đạo quả. Nhưng ngài chúng cùng đến chúng được đến nơi cung trời đao lợi, lòng họ vui mừng phấn hở, được chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Hai Bồ Tát an ủi vị khác, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng,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 ân tính sáng lệ nghe pháp của ta thời liền tín nhận hoặc cũng có kẻ phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiền quả hoặc có người vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ ta phân hóa ra nhiều thân độ pháp thiên hạ chúng sinh mỗi mỗi đều sai khác như thế hoặc lúc nhận ra thân người nam hoặc lúc nhận ra thân người nữ hoặc lúc nhận ra thân trời rồng hoặc lúc nhận ra thân quỷ thần hoặc lúc nhận ra núi rừng sông suối ao rạch ngòi làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát hoặc lúc hiện ra thân thiên đế hoặc lúc hiện ra thân trời phạm vương hoặc lúc hiện ra thân vua chuyển luân hoặc lúc hiện ra thân quốc vương hoặc lúc hiện ra thân tể phụ hoặc lúc hiện ra thân cư sĩ hoặc lúc hiện ra thân các hàng quan thuộc hoặc lúc hiện ra thân tỳ theo tỳ theo ni ưu và tắc ưu và di nhân đến hiện ra các thân thanh văn la hán bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng đó thôi đâu. Hiện tại, ông xem ta trải bao số kiếp nhập ngàn, độ thoát những chúng sanh tăng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Hết. Ngoài ra còn những kẻ chưa điều phục được, thời phải theo nghiệp mà thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, sự nhiều những điều khổ sở, thời ông nên nhớ đến ta, ở nơi cung trời đau lợi này, ân cần có trước đây, mà cố gắng độ sinh làm cho tất cả chúng sanh trong cõi ta bà đến khi đức phật di lặc ra đời đều rộng giải thoát xa khỏi hẳn các điều khổ được gặp phật được đức phật thọ ký bây giờ phân thân của ngài địa tạng bồ tát ở các nơi trên thế giới hiệp chung lại một hình tôi lệ thương cảm về cùng đức phật rằng từ thuở kiếp lâu xa đến nay nay con nương nhờ đức thế tôn tiếp độ rất nhiều làm cho con có được thần lực không thể nghĩ bàn và đầy đủ Ừ, và đầy đủ. Đủ trí huệ rộng lớn, con con thân hình này ở cùng khắp trăm nghìn muôn đức hằng hà xa thế giới. Mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn đức thân, mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn đức người, làm cho quy kính ngôi tam bảo khỏi hạn phòng sanh tử hưởng ăn nuôi niết bàn. Những đại chúng ở nơi Phật Pháp làm việc thành bằng một sợi lông, giọt nước, bằng một hạt cát, bằng một hạt bụi, bụi nhỏ cho đến bằng một mảnh lông tóc, con cũng đều đổ thoát lần lần làm cho chúng sanh được lợi ích lớn quý mong đức thế tôn chớ về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh tâm lo lắng quý mong đức thế tôn chớ về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh tâm lo lắng ngài địa tạng bồ tát phải cùng đức phật ba lần như thế lúc bấy giờ ngài địa đức phật khen ngài địa tạng bồ tát rằng thay thay thay thay ta sẽ hỗ trợ cho ông được tọa nguyện từ chỗ kết đô xa đến nay cường ban lời nguyện rộng lớn độ cho hết cả tất cả chúng sanh rồi tự thân ông nên chứng đạo bồ đề ha ha ha